Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021, tức ngày 6 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thìn, tháng mậu tuất, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thìn hôm nay là bính tuất, giáp tuất, bính dần. Con giáp xung tháng mậu tuất là canh thìn, bính thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Mão Tý tương hình là nguyên nhân khiến vận trình trong ngày hôm nay của người tuổi Tý kém phần suôn sẻ. Công việc dễ vấp phải những vấn đề trục trặc nửa chừng, để giải quyết cần không ít thời gian và công sức, hiệu suất trong ngày sụt giảm khá rõ. Thực thần là các thần cho đường tài lộc của những chú chuột, đặc biệt là những người theo đường kinh doanh buôn bán. Cơ hội kiếm tiền của con giáp này khá rõ, thậm chí bạn còn được người quen giúp đỡ, chỉ dẫn để tìm được mối làm ăn tiềm năng. Ngũ hành thủy sinh mộc còn giúp cho đường tình duyên của bản mệnh. Các cặp đôi dần hóa giải được khúc mắc, tìm được tiếng nói chung sau những mâu thuẫn trước đó, Thậm chí sóng gió đã qua còn khiến hai bạn càng thêm trân trọng mối quan hệ này. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu dưới sự che chở của thiên ấn, công việc của người tuổi sửu nhờ vậy mà tiến triển đúng như bạn mong muốn. Con giáp này hiểu rõ điều mình muốn là gì, lợi thế của bản thân nằm ở đâu để vận dụng đúng nơi đúng lúc, sớm chạm tay vào mục tiêu. Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây là khoảng thời gian vàng để những chú trâu tiếp tục nỗ lực hết mình giành lấy thứ mình mong muốn. Dù có khó khăn đến đâu cũng hãy cứ kiên trì, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Mộc khắc thổ khiến cho tình cảm giữa bản mệnh và người ấy nhiều phần sứt mẻ. Có lẽ chính con giáp này cũng chẳng thể ngờ được từ những mâu thuẫn nhỏ mà cả hai có thể tranh cãi gay gắt đến mức như vậy. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần Chính tài xuất hiện mang tới tin vui về tài chính cho người tuổi dần trong ngày thứ hai này. Có thể là nhờ vào việc buôn bán, làm ăn đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tăng tiến cho bản mệnh. Bạn nhớ tận dụng tốt thời cơ hiện tại và đừng quên nghĩ tới cả những kế hoạch dài hạn khác để có thể duy trì tài lộc. Tam hội nhắc nhở những chú hổ dù công việc bộn bề, cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc cho tổ ấm, nơi đó thực sự quan trọng với bạn đấy. Đừng quên rằng sau những ồn ào, hào nhoáng của đời sống, gia đình là nơi mà bạn tìm đến sự yên ổn và có những phút giây thực sự thoải mái. Mộc khí vượng, đây là lời nhắc nhở cho con giáp này chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn. Đừng quá mải mê làm việc mà quên mất rằng mình cần phải tự lo lắng cho bản thân. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão, thiên tài độ mệnh mang đến cho người tuổi mão những tin vui về đường tài lộc, người theo nghiệp kinh doanh có thể mạnh dạn mở rộng quy mô buôn bán hoặc chuyển hướng sang lĩnh vực mới trong ngày hôm nay. Người làm công ăn lương cũng gặp may mắn rất nhiều trong tiền bạc, bản mệnh có thêm nguồn thu phụ ngoài công việc chính của mình, nhờ thế mà chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn, không cần phải cân đao đong đếm quá nhiều. Mộc khí vượng không tốt cho sức khỏe của những chú mèo. Có dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang kháng nghị với thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của bạn hiện tại. Hãy lưu ý đến các vấn đề bất thường hơn nhé giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Hợi, Mùi, Tuất. năm Tử vi tuổi Thìn. Dưới tác động của cục diện Mão Thìn tương hại, người tuổi Thìn cần hết sức tỉnh táo trong ngày hôm nay, bởi đang có dấu hiệu lừa gạt, lợi dụng mà bạn không thể lường trước được có thể xảy đến với bản mệnh. Công việc trong ngày gặp không ít trở ngại do mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc bất đồng quan điểm với cấp trên. Hôm nay, những chú rồng chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình là được, tránh can dự vào việc của người khác đặc biệt là các cuộc tranh cãi kẻo tai bay vạ gió. Tò mò là nguyên nhân dẫn đến mọi sự rắc rối, cần phải kiềm chế bản thân thật tốt. Ngũ hành mộc, thổ xung khắc còn gây áp lực lên chuyện tình cảm của con giáp này. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề tài chính, nuôi dạy con cái. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đang dần lấy mất sự kiên nhẫn của cả hai, khiến hai bạn không còn bao dung cho đối phương như trước nữa. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, dậu, tí, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Nhờ chính quan mà người tuổi tỵ trong hôm nay có nhiều cơ hội thể hiện được năng lực của mình. Nhưng đừng vì nhiệt tình quá mà làm mọi việc một cách thái quá. Thái độ khiêm tốn, biết mình biết ta sẽ giúp bạn được yêu mến và tránh được rất nhiều rắc rối không đáng. Khi công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc cũng càng dồi dào, phúc quý tràn đầy, áp lực tài chính không còn là cơn ác mộng đối với bạn cũng như gia đình mình nữa. Nhân cơ hội này, bạn có thể đề xuất ý tưởng sáng tạo hay dự án kinh doanh mới phù hợp với xu hướng thị trường. Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội tuyệt vời để các cặp đôi hâm nóng tình cảm của mình. Hãy dành cho nhau nhiều thời gian nhất có thể, chiều chuộng đối phương thêm chút, bao dung hơn nữa, lắng nghe nhiều hơn, đừng quá cố chấp thì sóng gió nào rồi cũng sẽ qua. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ Thứ hai này, ngày mão ngọ tương phá, người tuổi ngọ có điểm báo cạnh tranh quyền lực trong nội bộ. Công việc dù được con giáp này xử lý đâu ra đó, nhưng chưa thực sự hoàn hảo, chính những sai sót tưởng như nhỏ nhất lại là sơ hở để kẻ tiểu nhân bới móc và gây bất lợi, tạo điều tiếng thị phi cho bạn. Ngoài ra, bản mệnh còn cần phải tỉnh táo hơn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đầu tư thì cũng cần phải xem xét kỹ càng trước khi đủ tiền vào đó. Đừng tham lam, vội vàng mà mắc bẫy kẻ xấu,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 Bản mệnh được cấp trên ưu ái, trao cho cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình thuận lợi. Dù phải làm khối lượng lớn việc trong ngày, nhưng tinh thần bạn phấn chấn, hiệu suất vẫn được đảm bảo khá tốt. Thiên ấn nhập cục, dù có những khó khăn trước mắt nhưng chỉ cần bản mệnh tập trung năng lực và cố gắng hết sức của mình, thì hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Không có gì là không thể, trừ khi ta ngừng cố gắng. Tuy nhiên, trái với những suôn sẻ trong công việc, mộc,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 Bản mệnh không có kế hoạch tài chính rõ ràng thì dễ lâm vào cảnh nợ nần lắm. Mỗi khi mua bất cứ một món đồ gì, hãy tự hỏi mình rằng mình có thực sự cần đến món đồ đó không, tránh việc mua sắm theo cảm xúc mà không hề quan tâm đến giá trị sử dụng của nó. Kim Mộc xung khắc báo hiệu về những khúc mắc trong mối quan hệ tình cảm của những chú khỉ. Đôi bên có những hiểu lầm sâu sắc mà không chịu dừng lại để giải thích và hàn gắn lại mối quan hệ. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, tức ngày 6 tháng 9 âm lịch,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 Đường tình duyên bấp bênh, con giáp này không biết phải làm thế nào để có thể ổn định được cuộc sống của mình. Tỷ kiến trợ giúp cho công việc của con giáp này tiến triển khá ổn định. Bạn làm việc nhanh nhẹn, biết tính toán, có tầm nhìn xa trọng. Những điều mà bạn đã quyết định thì không bao giờ sai lệch, mang lại kết quả rất tốt. Nhờ vậy, bản mệnh có thể sẽ được cất nhắc lên chức vụ cao hơn hoặc tìm được công việc có thu nhập tốt hơn, vấn đề tài chính cũng được đảm bảo.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 Vận trình có nhiều điều khởi sắc. Công việc của con giáp này tuy tăng lên về khối lượng nhưng chẳng thể làm khó được bản mệnh. Trở lực và cạnh tranh bỗng biến thành động lực giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn. Chính ấn nhập cục, tuổi tuất nếu biết phấn đấu thì chẳng lo sau này không có một cuộc sống đủ đầy như mong ước. Nhất là khi cấp trên nhận thấy năng lực của bản mệnh và có ý muốn nâng đỡ, thu nhập của bạn sẽ sớm được cải thiện không nhỏ đâu đấy. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc cho thấy mệnh chủ có thể gặp phải nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm của mình. Người độc thân dù đã có đối tượng thầm mến nhưng chỉ là đơn phương từ một phía, tình cảm kìm nén trong lòng nhưng không được gửi trao đang dằn vặt bạn mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Cục diện tam hợp mang đến cho đường tình duyên của người tuổi hợi không ít may mắn trong hôm nay. Chuyện tình cảm của bạn đang trên đà phát triển nên nếu là một người còn đang độc thân, bạn nên tích cực hơn trong các mối quan hệ xã hội vì rất có thể bạn sẽ tìm được người với ý mình. Song có lẽ vì quá mải mê với chuyện tình cảm mà bạn chẳng có tâm trí đâu để lo cho công việc. Thương quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa. Việc để đầu óc treo ngược cành cây khiến hiệu suất của bạn sụt giảm khá rõ. Trong tháng này, vị trí thay thần ở nhà vệ sinh,